Vào ngày nắng, bạn có thể giúp trẻ học về những chiếc bóng. Bạn có thể để trẻ tìm bóng của mình trên mặt đất. Sau đó, bạn có thể hỏi những câu như Con có thể làm cho bóng của mình bước đi được không? Con có thể làm cho nó nhảy lên không? Con có thể làm cho nó nhảy múa không? Bạn có thể nói về cách những chiếc bóng được tạo ra bằng cách giải thích rằng khi có vật gì đó cản ánh sáng mặt trời, nó sẽ tạo ra bóng. Bằng cách vui chơi với những chiếc bóng, bạn đang giúp trẻ học về ánh sáng